đơn giản tôi rồi đi thôi không vào được có registra registra với côn trùng và bảo vệ bạn khỏi mũi lâu hơn đen rồi nhào vô registra bảo vệ lâu hơn